nãy mình đã cắt đầu bắp <coughs> cắt đầu bắp thành uh, miếng dài thế này đây là thịt heo mình vẫn xào nha các bạn mình xào nha các bạn xài lên nóng các bạn mình cho miếng giờ miếng nước sốt của mì tôm mới ngon lắm các bạn đấy món này nhìn kích thích ờ, tiêu hóa đó các bạn Thank you. món thơm đó các bạn đổ thêm miếng thịt này vào nữa nha các bạn chiên nữa các bạn mình hạn bếp lại các bạn nước thơm luôn các bạn ơi món này ăn với cơm ờ, cơm nguội ngon lắm các bạn các bạn cứ làm thử món ờ, đậu bắp xào thịt nha giờ mình sẽ sẽ múc ra nha các bạn mình nâng múc ra các bạn nếu các bạn có dịp các bạn cứ làm thử món này ăn đấy bạn thấy không các bạn nó rất ngon luôn các bạn mình phải tận hưởng món ăn cái đã các bạn Nếu các bạn thấy video này hay cho mình một like, một chia sẻ video này và cho mình một chút đăng ký kênh. Và hẹn gặp các bạn video mới nhất trên kênh. Cảm ơn các bạn.